Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình front-end với lại React cơ bản. Thì bữa nay là buổi 5 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái công cụ là Visual Studio Code. Thì đây là một cái công cụ để hỗ trợ chúng ta được ờ, hiện cái việc code và việc chạy ứng dụng. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cài đặt cái công cụ này như sau. Thì các bạn sẽ vô Google này và các bạn chọn là Visual Studio Code. Đây. Thì đây là một cái công cụ miễn phí, các bạn là vô cái trang download của nó này. Đó thì ở đây thì nó có nhiều cái version cho các ờ, hệ điều hành khác nhau như là Windows, Linux, Mac này thì máy của tôi là máy Windows thì tôi sẽ download cái phiên bản dành cho Windows ở đây về đó thì bây giờ nó đang bắt đầu download cho tôi này rồi nó đang nó về sau thì bây giờ tôi sẽ show in folder này và bây giờ tôi sẽ đi ờ, double click vô và cài đặt này đó thì ở đây thì ờ, nó kêu các bạn cần phải chấp thuận một số cái điều khoản của nó thì các bạn click vô cái từ chọn là I offset the agreement rồi tôi click vô net này rồi tiếp theo thì cái folder để cài đặt thì tôi sẽ để mặc định và tôi click vô net này rồi tiếp theo thì tôi cũng để mặc định và tôi click vô net này rồi theo thì tôi muốn ờ, tạo ra một cái hình icon của cái công cụ này ở trên desktop thì tôi sẽ click vô cái tùy chọn này rectangle net này rồi tiếp theo tôi sẽ nick vô intern rồi à, nó đã cài đặt success thì tôi cho finish này đó thì bây giờ nó đang loát cái chương trình lên cho tôi này đó thì à, như vậy năm nay tôi đã hướng dẫn các bạn là cài đặt xong cái công cụ để mà chúng ta viết code uh, cho cái thằng React thì uh, tôi xin tạm dừng video hướng của tôi tại đây đó thì tôi xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo